Đầu tiên, thầy cho chúng ta sẽ xem công thức tính diện tích của một tứ giác. Tứ giác này có một vấn đề, có một cái đặc biệt, đó là hai đường chéo vuông góc. Một tứ giác có hai đường chéo thì tính diện tích như thế nào? Các bạn chú ý đến mình như thầy. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc, công thức của nó bằng bằng này. Nửa tích hai đường chéo. Nhớ nhá, Tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc bằng nửa tích hai đường chéo. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là diện tích tứ giác ABCD có hai đường chéo AD và BD và AC vuông góc với nhau. Thì công thức của mình S sẽ bằng 1 phần 2 D1 nhân với D2. Với D1 là độ dài của một đường chéo, D2 cũng là độ dài của một đường chéo. Được chưa? Vậy có nghĩa là sao? Chỗ này thì S của mình sẽ bằng S của ABCD áp dụng này bằng 1 phần 2 của D1 nhân D2. D1, D2 là độ dài của hai đường chéo. Có nghĩa là bằng 1 phần 2 của AC nhân với cạnh BD. Được chưa? Công thức này chứng minh như nào nhỉ? Thầy cho mình chứng minh một tí nào.